Chào tất cả quý vị và các bạn Tôi là Đặng Ngọc Phương Chuyên gia về chăm sóc sức khỏe chủ động Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết Cách test nhanh về cơ thể chúng ta có bị độc tố axit hay bị nhiễm nấm candida hay không Trước hết thì tôi sơ lược qua về sức khỏe của con người chúng ta Tại sao phụ thuộc vào độ pH trên cơ thể ở nước bọt và nấm candida nó ảnh hưởng như thế nào đến cái sức khỏe và sức đề kháng trong cơ thể chúng ta thứ nhất về cơ thể người thì độ pH chuẩn ở những người ăn mặn là 7,3 đến 7,4 và đây trên tay tôi là tầm đá quỷ đo bảng màu à, đo pH ở đây bảng màu có số 1 đến số 14 thì 14 chia đôi là 7 ở giữa thì 7 là trung tính còn dưới 7 là axit và trên 7 là kiểm tính ở cơ thể người với các nhà khoa học kết luận và thực tế thì tôi cũng đã kiểm chứng trên hàng vạn người thì tất cả những người khỏe mạnh cơ thể bình thường và người đó ăn mặn các bạn nên chú ý là người đó ăn mặn thì độ pH luôn luôn nằm khoảng giữa 7 và 8 ở nước bọt ở nước bọt và điều này chúng ta có thể kiểm chứng trên lớp trẻ thanh niên đang phát triển khỏe mạnh thì đều có độ pH này tuy nhiên đối với những người ăn chay trường thì độ pH khác hẳn nghĩa là độ pH ở nước bọt nó lên đến 8 gần 8 hoặc trên 8 do vậy cái độ pH này đối với các nhà khoa học kết luận là nó chỉ chính xác ở với người ăn mặn còn người ăn chay trường thì cơ thể họ kiềm nó rất nhiều. <coughs> tiếp theo độ pH ở nước tiểu thì thường thường là dưới 6 bởi vì thận sinh ra trong cơ thể chúng ta là lọc máu và đào thải axit ở phân thì hầu hết là cũng mang tính axit khi đường ruột chúng ta tốt còn nó cũng phụ thuộc vào việc ăn uống hàng ngày hoặc phụ thuộc vào độ pH trên cơ thể tuy nhiên để test nhanh thì chúng ta chỉ cần test vào nước bọt là biết được cơ thể chúng ta nhiễm axit hay không cách test như sau nhúng lá quỳ trước hết là tôi uh, hướng dẫn các bạn nhúng lá quỳ vào nước đây là cốc nước và khi tôi nhúng lá quỳ vào nước đủ ướt tôi đưa lên thì lá quỳ lập tức đổi màu các bạn đã nhìn thấy lúc này tôi so với bảng màu thì thấy nó nằm ở khoảng số 7 các bạn nhìn này thì nghĩa là nước và đây là tôi lấy nước ở trong nước máy Hà Nội tại quận Hà Đông thì nước máy này là trung tính nhưng với nước lọc thì các bạn chú ý là nước lọc có thể mang tính axit rồi còn đối với các loại máy lọc nước mà có tính kiềm nhé, thì có thể nó thay đổi theo sự điều chỉnh còn nước bình thường luôn nằm ở trung tính và nằm ở số 7 như các bạn đã nhìn thấy còn nước bọt của chúng ta buổi sáng sớm ở người khỏe mạnh là với các nhà khoa học kết luận là 7,3 đến 7,4 chính xác của nó là 7,365 ở người khỏe mạnh và người ta xét nghiệm đây là ở máu như chúng ta có thể test nhanh là nước bọt nằm khoảng 7,3 đến 7,4 hoặc 7,5 cũng được nghĩa là mỏng mỏng nó sẽ giữ 7 và 8 thì chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và nếu như nước bọt của chúng ta mà dưới cái mức này có thể xuống đến 7 là trung tính thì cũng cơ thể chúng ta cũng đã không được khỏe lắm còn nếu như nước bọt của chúng ta mà nó tụt xuống dưới mức độ 6 thì đây là môi trường axit và độc tố rồi thì điều này nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta có thể những bệnh nan y hình thành và ung thư tế bào ung thư cũng tồn tại bắt đầu tồn tại ở môi trường này Giải Nobel y học năm 1931 đã khẳng định rằng tế bào ung thư duy nhất tồn tại trong môi trường axit. Vì vậy, cái việc mà chúng ta kiềm hóa cơ thể là việc tối quan trọng để cho những bệnh nadi không hình thành, kể cả ung thư. Và đặc biệt là với Covid-19, dù nó đang hoành hoành trên thế giới nhưng nó chỉ tấn công được những người có sức đề kháng kém. Mà người có sức đề kháng kém là người có cơ thể nhiễm độc tố thì tại sao khi chúng ta nhìn vào ở những cái điểm mà có dịch những người mắc bệnh mà nếu như có bệnh lý nền thì người đó đều khó cứu chữa khó cứu chữa khi bị covid tấn công bởi vì những người có bệnh lý nền là những người đã có gì có sức đề kháng kém có người có sức đề kháng kém nghĩa là cơ thể người ta cũng, cũng có độc tố và axit trong cơ thể rồi thì mới có bệnh nan y và bệnh lý nền nằm ở đây đây là một cách test nhanh nhất nên các bạn có thể test lá quỳ vào nước bọt buổi sáng sớm 3 đến 5 buổi mới có thể kết luận được và các bạn ăn uống ở mức bình thường như các bạn sinh hoạt để các bạn kết luận cho đúng đó nếu các bạn ăn rau nhiều thì có thể buổi chiều tối thì ngày hôm sau có thể có thể các bạn kiểm nên vì vậy các bạn ăn ở mức độ bình thường mà ngày sau test và test cũng từ 3 đến 5 buổi thì các bạn sẽ kết luận được cơ thể các bạn nhiễm axit hay không nếu cơ thể các bạn mà ở nước bọt luôn luôn có màu vàng thì các bạn cần đào thải độc tố và thanh lọc độc tố ngay về thanh lọc độc tố thì các bạn hãy vào chương trình và câu lạc bộ trên Facebook hoặc gọi điện trực tiếp cho số điện thoại 0966732599 để được hướng dẫn và các bạn sẽ có khóa thanh lọc tại nhà các bạn các bạn không phải đi đâu và các bạn chỉ cần hiểu được bản chất khóa thanh lọc như thế nào thế nào là thanh lọc thân và thế nào là thanh lọc tâm vì sao tôi lại biệt hiệu được là chuyên gia dọn rác thân tâm bởi vì rác thân của chúng ta đã nhiều gây độc tố nhưng giác tâm còn nhiều hơn nữa nghĩa là tâm của chúng ta gần như là những kiến thức đấy nó là giác các bạn nhé khi các bạn không lọc được đây là là phần test nhanh về cơ thể nhiễm axit và độc tố tiếp theo một cái test nhanh rất quan trọng nữa đó là test nhanh cơ thể chúng ta có bị nhiễm nấm candida hay không nấm candida nếu xuất hiện trong cơ thể chúng ta thì chúng ta không bao giờ chữa được bất cứ bệnh gì trên để từ đau xương khớp tại sao bây giờ đau xương khớp trẻ hóa tại sao mà bây giờ những cái bệnh nan y chữa mãi không khỏi từ dụng đám tóc rồi ờ, nấm trên cơ thể nấm của phụ nữ rồi những bệnh về viêm nhiễm đại tràng đường ruột mãn tính từ đại tràng co thắt đến đại tràng mãn tính đều không chữa được chỉ để nó nằm chính ở nấm candida này và các bạn muốn tìm hiểu về các cái bài và phương pháp để diệt nấm thì các bạn hãy cứ đăng ký vào đường link hoặc trong cộng đồng của chúng tôi trên Facebook là hội sống khỏe như thời trẻ hoặc là các bạn gọi điện trực tiếp cho số điện thoại 0966732599 để được tư vấn và giải quyết giải quyết tức thì ngay tại nhà các bạn mà các bạn không phải bước ra khỏi cửa các bạn vẫn có phương pháp để giải quyết vấn đề này bây giờ chúng tôi hướng dẫn cho các bạn biết về cách test nấm nếu các bạn có hiện tượng này là các bạn đang có nấm chúng ta bắt đầu các bạn lấy một cốc nước xong đầy cho tôi buổi sáng sớm tiếp theo các bạn ngủ dậy các bạn không được nói năng hoặc nhổ nước miệng đó mà các bạn giữ nguyên vậy các bạn cố gắng vuốt cho tôi một ngụm nước bọt thật lớn vuốt càng nhiều càng tốt vuốt càng nhiều càng tốt sau đó bạn từ từ nhổ nước bọt vào miệng cốc nha trong cốc là là ô là không nước lọc và lúc này các bạn quan sát nếu nếu nước bọt tan ra thì điều đó chứng tỏ cơ thể của các bạn không có nấm nhưng nếu nước bọt của các bạn đóng mảng ở trên là các bạn đang có nấm nhưng nếu mà nước bọt đóng mảng xong và bắt đầu từ từ chìm xuống hoặc có tia phóng xuống đáy cốc thì hiện tượng này là hiện tượng nấm của các bạn đang phát triển quá mức và nấm phát triển quá mức thì đây là gốc của nhiều bệnh nan y sẽ hình thành và các bạn cũng đang có thể có những bệnh nan y trên cơ thể như viêm nhiễm chữa mãi không khỏi đường ruột co thắt hay đường ruột viêm đại tràng mãn tính rồi cơ thể có mùi hôi hơi thở có mùi hôi đó và đặc biệt là đau xương khớp từ lúc rất sớm đó các bạn đau xương khớp thì nghĩ rằng mình thiếu canxi và uống bổ sung canxi nhưng gốc nó là ở độc tố trong gan và nhiễm nấm candida này để tìm hiểu sâu hơn các bạn hãy đăng ký để được tư vấn trên trang của tôi và cộng đồng của tôi trên Facebook là hội sống khỏe như thời trẻ hoặc các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho số điện thoại 0966 732 599 để được tư vấn hoặc nhắn tin Zalo số đó để được đăng ký trả lời. Xin cảm ơn các bạn.